các bạn bây giờ thì tiếng trung sớm đây là sẽ quay trở lại cùng với bạn với bài 5 của giáo trình hàm ngữ 1 và bây giờ chúng ta lại viết chữ từ mới cùng với nhau từ thứ nhất chúng ta cần phải quan tâm đó là từ số 10 các bạn viết như sau đầu tiên ngang trước đã và sổ sau các bạn đọc là gì ạ sứ vừa là thập nghĩa là 10 ngang trước sổ sau từ số 2 đó là từ gì ạ rấn rấn là nhân là con con người đầu hai chân đang bước đi đúng không ạ rấn là nhân là con người một từ kế tiếp các bạn cần quan tâm đó là từ sấn mướt như thế này ta đọc là sấn thì đằng trước bạn có bộ diện nhân nhân đứng ở dưới bạn có bộ diện bộ thập thập có nghĩa là là mười chữ mơ bạn viết như thế nào nét phẩy bộ tư thế bạn đọc là mơ nhé như này gọi là phẩy phẩy là từ trên xuống dưới và từ phải sang trái tư có nghĩa là riêng tư nì sửa sớm bạn nói gì vậy đúng không ừ. hoặc nì chư sớm bạn ăn gì vậy từ kế tiếp các bạn có ở đây là từ trung nguồn bạn vẽ hình chữ nhật kẻ dọc xuống thì cái chữ này tiếng trung, tiếng trung quốc là gì trung trung tức là nằm ở giữa người trung quốc người ta cho rằng là đất nước của họ là cái rốn của vũ trụ là trung tâm của trái đất à. thế còn chữ uốn thì là như thế này như thế này thì bạn đọc là gì uốn âm viết gọi là văn thế sách tiếng trung là gì trung uốn su à. bây giờ từ kế tiếp chúng ta sẽ học đó là từ rư rư này có nghĩa là gì nhật hay còn gọi là mặt trời cái này bạn đọc là rư là nhật nhật hay còn gọi là gì mặt trời à, nó còn có nghĩa là ngày ý dự một ngày nhưng dùng trong văn viết văn nói thì người ta dùng từ thiên ok chúng ta sẽ có một từ khác ở trên thì ta có bộ nhật ở dưới có bộ thất hay còn là bộ sơ thì bạn có chữ gì chữ sự có nghĩa là là trên thì bạn có bộ gì đây bộ nhật và bên dưới bạn có bộ gì thất thất hay còn gọi là bộ sơ sơ này hoặc là thất này Đấy. và ngoài ra nó không phải chỉ có một biến thể như này nó còn có một cái dạng như này nó hơi móc móc xuống thì sự này có nghĩa là là tôi là người Trung Quốc thì nói này của sự Trung Quốc rồi các bạn viết luôn cả câu ra nhé thử luôn này của này sự Trung Quốc mặt có bộ gì bộ vi bên trong bộ gì bộ ngọc ông vua mang theo cái chấm bên người tôi mang theo ngọc tỷ bên người trong lúc tường thành mà có ngọc tỷ thì đó là quốc gia của của sự trung của lớn tức là tôi là người trung quốc một từ kế tiếp bạn cần quan tâm đó là từ su su là gì là sách một giá sách hai giá sách kệ sách con mọt sách cái này bạn đọc là su nói về là thư là quyển sách sách tiếng Trung sẽ là Trung Nguồn Su một từ kế tiếp chúng ta sẽ học đó là từ trá trự là tạp chí từ trá thì các bạn làm như thế nào cửu này số 9 nhất và tiểu cái gọi đọc là tráng tiếng việt là chữ tạp cửu là số 9 nhất là số 1 cái đến là chữ gì chữ tiểu cái cây đẽo trái đẽo phải cây sẽ nhỏ đi thì đó có chữ tiền các bạn nhìn thấy dưới nó giống giống như nhát nhát như bộ mộc có chín loại cây thì rất là phức tạp đúng không tạp nham theo chữ chữ thì ở trên bạn có bộ gì bộ sĩ và dưới bạn có bộ gì bộ tâm cái này bạn đọc là chữ trí cái người nào đang có trí và trên bạn có bộ gì bộ sĩ sĩ là dài ngắn còn thổ là gì ngắn dài nhé các bạn thấy nó phải khác nhau cái bộ này là đậu sĩ tâm là gì một vầng trăng khuyết ba sao giữa trời trái tim chữ tâm thế còn độ tâm đứng nó chỉ là thế này ngắn dài ngang bộ này là bộ tâm tâm đứng còn một cái dạng bộ tâm nữa các bạn cần quan tâm tổng cộng nó có ba biến thể cho một bộ tâm còn một bộ tâm nữa thì nó viết như kiểu chữ tiểu như này thêm cái bảy này cũng là một dạng bộ tâm nữa nhá à, thế bây giờ có phép về cái chữ này làm sao à. cái người có quyết tâm để làm quan làm sĩ đấy làm, làm quan là người có có trí Ta trí tiếng trung là gì trung uẩn trả chữ tạp chí tiếng anh sẽ là in uẩn trả chữ bây giờ chúng ta đi tiếp xem còn từ gì nữa không ta có từ ní là ông là ngài thì đằng trước bạn có bộ gì nhân đứng mình tiểu tâm vậy cũng chính là chữ nỉ mà thêm bộ tâm ở bên dưới ní là ông là ngài dành cho người tuổi to chức vụ to mình ví dụ chào ông thì là để nín khỏ đúng không nữ tử là nín khỏ là xin chào ông còn chào buổi sáng sẽ là nín chào thì cái chữ giả gọi bạn viết như sao bộ thập trên là bộ nhật dưới bộ thập mặt trời mọc trên cái cây thánh giáo ở nhà thờ tức là sáng sớm cái này ta đọc là chảo ở à, đây là, là tạo ví dụ khi buổi sáng ta đến văn phòng ta gặp anh em trong công ty ta chào chào chào thế là hoặc là chào an chào an chào buổi sáng nhá nhưng gặp sếp thì không được chào thế mà gặp sếp bạn sẽ phải nói gì lá bán khảo cúi đầu xuống đúng không chào chủ như thế mình, mình thể hiện cái sự tôn kính sếp mình hơn đúng không rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp ta có một cái từ khác đó là từ sấy bộ ngôn nhé đằng sau là bộ gì bộ truy cái chữ này nó đọc là sấy sấy có nghĩa là gì ai thế cái bộ đầu tiên bạn có bộ gì bộ ngôn tức là ngôn từ nó chỉ đứng là bộ nhé không làm chữ được thế còn bộ thứ hai là bộ truy như này là bộ truy truy có nghĩa là con con chim thêm một lần khi mà để muốn nó hỏi ai thì dùng ngôn từ và chúng ta làm sao đuổi theo con chim để hỏi nì sư sấy bạn là ai nì ba và sư sấy bố bạn là ai từ kế tiếp mình hướng dẫn cho bạn đó là từ lão sư chữ lão thì có nghĩa là già thổ này nét phẩy và dưới bộ bộ trì bạn đọc nó là lão âm việt nó là lão thổ là có nghĩa là gì đất thổ là đất kế đến nét phẩy phẩy là gì từ trên xuống dưới và từ phải sang trái tiếp theo cái bộ này là bộ chủy nhé chủy là cái môi múc canh trong bộ cộng hành truy và chủy ừ. thích cái người mà sắp về đất à, à người mà ăn bằng thìa chống gậy sắp về đất rồi là gì lão là già mình có thể nói với cả bạn gái của vợ mình mình thai lão à, em già quá thế là mình ăn tát đúng không Ừ. bây giờ ta có từ sư thì bạn viết như sau hai con dao xếp cạnh nhau là bộ đao đứng nét phẩy rồi bên cạnh là bộ gì bộ cân các em đọc là sư nhé sư cái bộ đầu tiên như thế này người ta bộ gì bộ đao đao đứng hai con dao xếp cạnh nhau là bộ đao đứng như này gọi nét gì nét phẩy ở bên dưới cái khăn bắt ngang vào cái dây phơi nên là cân tức là khăn tính chung nó đọc là chim ấy và cái khác tiếp tục ta có một cái từ khác đó là từ là a a la la Alapúa có nghĩa là Ả Rập thì bạn viết như sau đầu tiên bộ liễu này sau bộ khảm bạn đọc là A nhé vẫn là A luôn liễu là gì liễu là cái liễu này bên hồ này khả tức là gì là khả năng khả năng thế còn chữ la thì bạn làm như nào vỗ tay về bộ lần cái này bạn đọc là la ta biết là làm thôi là để la là kéo lại thì đầu tiên ta có bộ gì bộ này bộ tay tay gầy tay gầy là cái gì cái tay lập có nghĩa là đứng vững thành lập công ty cho dựng lên một công ty và để nó hướng được sống được à là cúa thế cúa thì là thế này, trước bộ nhân đứng đằng sau bộ bạch cái này bạn đọc là cúa ông vâng, nội vâng, gọi là bác bố bộ là ông bác của mình ông bác là ai là người chứ có cụ gì nhân nhân đứng ông này làm sao da rất trắng có bộ gì bộ bạch vì sao ta học cái từ bố bộ? thì cũng là người bác của mình bố phụ là bác trai còn bố ngủ là bác mẫu thì nó dùng cái chữ bố bộ này của sự a bố rấn tôi là người ả rập nỉ sự a bố rấn mà bạn phải là người Ả Rập không sau cái từ Ả Rập thì ta còn có một từ nữa là từ Anh của là nước Anh hoặc là Anh Uốn Su là sách tiếng Anh thì chữ Anh các bạn cần phải biết như thế nào đầu tiên là bộ gì bộ thảo đầu kế đến là chữ, chữ ương tức là trung ương cả chữ này là đọc là chữ in còn ờ, biết nó gọi là chữ anh đầu tiên là bộ gì bộ thảo thảo đầu này ở dưới chữ ương thì bạn viết như nào cái cổng này, chữ đại thì bạn tạo ra chữ ương ương tức là trung ương cái như này này người ta gọi là quynh quynh tức là biên giới và chữ đại có nghĩa là gì? to lớn trung ương là gì là nơi có cái cổng to à, là nhớ chữ ương nhé tiếp theo chữ phả chữ phả thì bạn có thể dùng cho ba chấm thủy này thổ tư phiên bản nào là phải có nghĩa là pháp bạn có thể dùng cho luật nước pháp luật pháp người pháp phả của đến người pháp phả của nước pháp phả huấn su sách tiếng pháp phả lụy pháp luật cũng dùng được chữ pháp này thì đầu tiên bạn có gì ba chấm ba chấm thủy kế đến trên thổ dưới tư bạn tạo ra chữ truy và vâng, có thể là chữ, chữ khứ hay còn gọi là quá khứ tiếp theo ta đi sang một từ khác là chữ ứa chữ ứa thì viết như này nhân đứng đằng sau chữ bổ ứa là nước nga người nga người nga thì thế nào thì đằng trước là phải có bộ diện nhân nhân đứng người nga là con người mà người nga có cái tôi rất là mạnh của đấy chữ ngại bản ngã người nga là cái dân tộc mà có cái tôi rất là mạnh mẽ đúng không ứ là nước nga người nga nhưng nếu mà con thiên nga thì sao thì nó sẽ phải có bộ gì đằng sau nó thì nó phải có thêm cái bộ gọi là bộ điều là con chim nữa này nó hơi khác một chút tiếp theo ta có từ Tây Ban Nha tức là Tây Ban Nha Tây Ban Nha thì bạn làm như nào các bạn nhìn này à, cái này giống như mình pha cà phê si này là gì do phương Tây làm ra đúng không theo chữ tam của bạn là gì vương đao đứng vương bạn đọc là gì tam, và âm viết gọi là chữ ba chữ giá thì các bạn viết như sau giá này âm viết là chữ nha tức là cái răng thì chữ tam thì gồm bộ gì vương là ông điện vương ông vua hai con dao xếp cạnh nhau gọi là bộ đáo đao đứng đao đứng vương đau đến vương là gì pan pan này có nghĩa là lớp học tham tông sự si ban giá gần họ đều là người tây ban nha vừa rồi trong chúng khi mà chúng ta học cái từ si ban nhà tức là tây ban nha nó có cái bộ vương vương thì chúng ta nhớ kiểu gì đầu tiên nhé trên dưới ngang rồi sổ trên dưới và cái nét ngang cuối cùng này cố gắng dài nhất bởi vì cái bệ đỡ cần phải to chắc trên là trời dưới là đất vua giữa cái cả cả trời lẫn đất vương là vua nhé cái này bạn đọc là quán là chữ vương thầy giáo vương bạn sẽ nói ra gì quán lão sư ví dụ như quán lão sư đúng không họ cộng với chức danh giám đốc vương sẽ là quán trinh lý lín khảo cháu ví dụ thế cháu giám đốc vương và một cái chữ cuối cùng trong ngày hôm nay chúng ta cần phải quan tâm đó là chữ tứ chim chích mà đậu cành tre thập trên tứ dưới nhất đè chữ tâm cái này mà đọc là tứ và cái việc nó gọi là đức nước đức đạo đức người đức bạn đều dùng được cái cái bộ đó chim chích mà đậu cành tre người ta bộ này nhân nhân kép thập là số mấy thập là số số 10 thập trên tứ dưới tứ là số mấy tứ là số 4 nhất là số mấy số 1 đè chữ tâm tâm tức là gì trái tim chim chích mà đậu cành tre thậm trên tứ dưới nhất đè chữ tâm đạo đức cũng là nó là cái chữ này người đức nước đức cũng là cái chữ này thầy giáo vương là người đức thì chúng ta nói này quán lão sư sư tử của đấng các bạn biết là câu nhé Hoàng lão sự sự là tứ nếu đúng thì nói sao sự còn không đúng bảo ú sự trên đây thì chương trình bây giờ vừa dẫn cho bạn xong dứt điểm bài năm trong hàng ngữ 1 thuộc bộ giáo dục hàng ngữ 6 tập việc các bạn về nhà này nội dung bài khóa các bạn viết ra cho mình và nhớ mua một cái bút chuyên dụng dành cho việc viết tiếng Trung nó đầu ngòi nó có là ngòi 0.5 vé tí của Hàn Quốc quyền vở cũng là vở chuyên việt cho việc viết tiếng Trung nó chỉ có 10.000 thôi thì mỗi một chữ Hàn viết lọt trong ô vuông cho mình à, tất cả cái dạng sách vở bằng đĩa mà mình vừa nói đến thì đều có bán tại tính chung vn tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai các bạn có thể qua trực tiếp để mua cái bộ hàng ngữ sáu tập đấy rồi là các cái bút rồi là vở để các bạn học một cách chuyên chuyên nghiệp luôn thì cái à, phần viết bài khóa các bạn phải viết lại cho mình này chụp ảnh up lên nhóm này nội dung bài khóa đọc trôi chảy ba ba lần khi nào làm thì trôi rồi thì up lên trên à, Facebook trên nhóm học thì trôi online để mình chấm điểm bài tập của bài à, năm này các bạn làm hết trước khi làm thì bạn xem cái clip của bài năm mình hướng dẫn làm sao bởi vì không mình không chỉ hướng dẫn phần viết chữ mà mình còn hướng dẫn cả phần viết à, phần bài tập bài khóa đọc lên nữa thì các bạn làm tuần tự các bước đó các bạn sẽ giỏi lên thôi và có một số bạn nói là em xem được bài 5 mà không xem được bài 6 bài 7 thì lý do là đây chương trình này là chương trình đóng phí và các bạn muốn nhận được đủ án 1, án 2, án 3, 4 đủ 1.500 chữ thì các bạn phải đóng phí vào trong uh, cái tài khoản bên trung tâm từ chu.vn là 500.000 đồng thì bạn sẽ nhận được toàn bộ các hệ thống đường link uh, YouTube của án 1, 2, 3, 4 sau đó các bạn được vào trong nhóm học từ chu online được mình chấm điểm chữa các bài sai lỗi sai các bạn đó là cái chương trình mà bên mình đã làm khoảng độ 4, 4 năm nay thì nó mới hoàn tất và bây giờ thường xuyên cũng có những cái sửa chữa chỉnh sửa để cho nó phù hợp à, cho các bạn ở xa không có điều kiện đến lớp học cho nó hiệu quả thì chương trình bây giờ chúc bạn học tiếng Trung thành công Chào tất cả bạn, hôm nay Tính Trung.vn sẽ quay trở lại với các bạn với giáo trình à, Hán ngữ 1 và ngày hôm nay chúng ta sẽ giải quyết là bài 5. Đầu đề của bài này là chưa sư sớm su, đây là sách gì? Và bước 1 chúng ta sẽ quay sang với phần à, phát âm phát âm của bài này thì các bạn cần phải quan tâm à, đầu tiên đó là phần à, thành mẫu chữ ZH các bạn cong lưỡi không bật hơi và đọc giống trời nhẹ các bạn thử luôn cùng mình chư chữ chữ chữ CH là cong lưỡi bật hơi và đọc giống trời nặng chư chứ chữ chữ SH các bạn cong lưỡi lại sư sứ sử sư R cong lưỡi và dây thanh dung nhé rư rứ rừ rừ sau đó các bạn chuyển sang phần vận mẫu bình thường y sẽ đọc là y nhưng mà y mà đi cùng với s sh z zh c ch và chữ r thì các bạn sẽ phải đọc là ư tôi ví dụ sc mà đi dv bạn đọc là sư sh mà đi dv đọc là sư rdv bạn phải đọc là r nhớ đấy Y sẽ đọc là ư khi đi cùng với s SH, Z, ZH, C, CH và chữ R. Bây chúng ta sang bảng ghép bên dưới, ZH, cong lưỡi không có nơi trở nhẹ. Cha, trương, chư, trai, chây, chao, châu, CH, cong lưỡi bật hơi trở nặng. Cha, trương, chư, trai, chao, châu, SH cong lưỡi. Sa, xưa, sư, sai, xây, sao, sâu, R cong lưỡi và dây thành dung. Dưa, dư, rau, râu, kế tiếp zh còng lưỡi chan chân trang chân chung ch còng lưỡi vào đuôi trở nằm chan chân trang chân chung sh còng lưỡi san sân sang sân r cong lưỡi và dây thanh dung gian dân giang dân dung bảng kế tiếp zh cong lưỡi chu choa chua choai chơi choan chân choang ch cong lưỡi vào đuôi trở nằm chu choa chua try tray tròn chun tròn sh các bạn cộng lưỡi su sa xua sai xây san sần soảng r cong lưỡi và dây thành dung ru ra rua dây doan dân sau khi mà giải quyết xong phần à, phát âm thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần từ mới các bạn sẽ dựa lại phần từ mới để đọc cùng với mình bắt đầu đọc này 这是老师您什么书谁文中文、英文、法文、俄文、西班牙文、德文、阿拉伯文、日文。那giá trị sứ rư rấn oáng sau phần từ mới các bạn sẽ quay về với phần bài khóa các bạn đọc cùng mình bài khóa 这是王老师đây là thầy giáo vương vương这是我爸爸đây là bố tôi nín họ chào ông nín họ chào ông đoạn số hai chưa sư sớm su đây là sách gì chưa sư trung huấn su đây là sách tiếng trung chưa sư giấy tờ su đây là sách của ai chưa sư quảng lão sư tờ su đây là sách của thầy giáo vương na sư sớm chá chữ kia là tạp chí gì Na sư in vấn giá trị Kia là tạp chí tiếng Anh Na sư sấy đã giá trị Kia là tạp chí của ai Na sư ủa đã giá trị Với kia là tạp chí của tôi Với cái phần bài khóa này Các bạn phải đọc đi đọc lại 5 lần Giống như những gì tôi đọc Thì mới ngấm được, mới thuộc được Bây giờ chúng ta quay lại phần từ mới Chưa là đây Đây là sách gì? Chưa sự sớm su Bạn phải viết câu này ra để nhớ Chưa sự 英文书 đây là sách tiếng Anh, lão sư là thầy giáo, chưa sư hoàng lão sư là Đây là sách của thầy giáo Vương, nín là ông là ngài. Trong buổi sáng, nín chào cháu bình thường, nín họ, sớm mơ là cái gì? Chưa sư sớm mơ su đây là sách gì? Chưa sư khan ủy su đây là sách tiếng Hán. Chưa sư sấy là su đây là sách của ai? Chưa sư ủa tờ su đây là sách của tôi. 这是中文杂志đây là tạp chí tiếng Trung 那是英文杂志 kia là tạp chí tiếng Anh 这是法文杂志 ma đây có phải là tạp chí tiếng Pháp không 这不是俄文书 đây không phải là sách tiếng Nga 这是西班牙文书 đây là sách tiếng Tây Ban Nha 你有德文书 ma bạn có sách tiếng Đức không 我没有阿拉伯文书 tôi không có sách tiếng Ả Rập Lý hiểu mấy hiểu rư vấn su Bạn có sách tiếng Nhật hay không? Mấy hiểu à? Không có Na sư sớm trá chữ Kia là tạp chí gì? Na sư in quấn trá chữ Kia là tạp chí tiếng Anh Rư là Nhật hay là gọi là ngày Rấn là người Sứ cửa rấn tức là 10 người Oáng là vương Thầy giáo vương sẽ là oáng là sư Sau khi mà chúng ta đã giải quyết xong phần từ mới Thì các bạn sẽ chuyển sang một phần bài tập là luyện về thanh mẫu các bạn đọc của mình chưa chứa trường chưa chưa chưa có nghĩa là đây sư sứ sử sự sứ sự sứ là 10 còn sự có nghĩa là là su sú sù su su su có nghĩa là sách chư chữ trừ chữ giá chữ giá chữ là tạp chí 谁谁谁谁谁谁có nghĩa là ai sư sư sử sư là sư thầy giáo dân dân dân dân dân phân biệt âm và thành điệu chư chư sư rư chưa chưa sữa rửa chan chản san rán trang tráng sang rằng. 真正神人，正成生人，杂杂擦擦洒洒，折折测测色色，聚聚其其四事，四时十四休息休息，知道。 直到真诚，真正长城，长城中文充分，车站期限，春天秋天，成年青年床上床上，失望希望伤心相信知己时机胜利。 经理，生活经过商店、见面、人事、临时、人力、日历。Nhận biết ta đọc chữ Hán. Y, ờ, ở, san, sư, ủ, liệu, chi, ba, chiều, sứ. Chưa sự Trung文书, đây là sách tiếng Trung. Na sự Anh Văn giá chữ, kia là tạp chí tiếng Anh. Sấy, ai, lão sư, thầy giáo. Chưa đây là sách gì? Chưa đây là sách tiếng Trung. Na kia là tạp chí gì? Na kia là tạp chí tiếng Anh. Chưa đây là sách của ai? Chưa đây là sách của thầy giáo Vương. Na sư sấy the trá